Ừ. mua hoặc ơi mua hoặc đi con mua hoặc đi con chắp tay lại mua hoặc đi đó chắp tay lại đó lại rồi lại đó chào mừng cô chú anh chị các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Phước hiện tại là Phước à, đang à, ghé à, bệnh viện Nhi để thăm tình trạng sức khỏe của mấy cháu và được biết là bé nằm ở khoa nhiễm lầu 6 phòng 40 bây giờ mình sẽ đi lên tàu ha nãy bé nè cô chú anh chị đó ừ. dễ ờ, cưng ha đưa lên truyền hình được được có quà đó nha con ừ. đây nè cái cái bé này chắc là cũng ngoan lắm hả cô cô cô bảo mẫu anh bệnh hả gần đây thấy bệnh lại thâm phụ vậy đó hả <laughs> à, dạ thấy tội nghiệp quá trời bé nào nấy dễ cưng ê ê nè nhìn nè nhìn máy nè ê ê ê nè đây ê cơ ơi đây đây bé này ngủ rồi nè rồi bú ngủ luôn đây một bé nữa đây một bé nữa nè bên đây thì bé này ngủ rồi đó ngủ hết trơn Ê. Ừ. <laughs> Con làm xấu đi Xấu đi Xấu đi Này nhát quá à. Thấy có bé hai bé dưới này đã dạng quá trời thích tánh bình Thích tánh bình hả thầy dạ. Ủa rồi mấy bé là bệnh là bệnh khoảng ờ, lúc trước là bệnh khoảng bao ờ, bao, bao lâu hả thầy? À, mấy bé mà nhập vô đây bữa nay là 5 ngày vậy. 5 ngày. Trước hết thì có một bé nó ở chùa nó bị sốt. Dạ. sốt là cái bé nó 9 tuổi là dạ. bé đầu tiên dạ cái uh, nó vô phòng của mấy em nhỏ nó ngủ dạ dạ sáng bữa sau thì bắt đầu phát hiện nó sốt thì sau đó là các bé nó bị lây với nhau rồi chung một cái phòng máy lạnh đó dạ cho nên là khi mà hơi thở cái, cái bệnh này nó nhiễm qua đường hô hấp dạ cho nên là bắt đầu nó bị ờ, sốt hết hết là trong một ngày một là chuyển vô đây 10 bé à, rồi sau đó thì hai bé sau thì đưa vào nhưng mà bác sĩ ờ, khám là chỉ sốt không có bị uh, bệnh này dạ. hai bé kia về à. Dạ. còn ở đây thì nhập viện là 10 bé 10 bé ở tại chỗ đây thì à, cho đến ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi ngày thứ năm à, cho nên thì à, mấy bé cũng đã tiến triển cũng, tốt rồi à, thầy có nghe là bao giờ mà mình được xuất viện ở trên này mấy bé không? uh, nói là khoảng hơn một tuần hơn một tuần à, ổn định rồi mới được về dạ. thì bữa nay là ngày thứ năm rồi thì nếu như đến ngày thứ hai thì là 7 ngày dạ. thì nếu như đến thứ hai mà bé nào nó khỏe được có thể là được dạ. dạ. cái bé này là bé uh, ờ, 9 tuổi 9 tuổi lớn nhất đúng không à, tuổi. đại ca của chùa đó phải không <laughs> Dạ. nó bệnh đầu tiên đó à là bé này là, dạ, là cái người mà cái bé này là người lây cho hết tất cả đúng mọi rồi, người đó phải không dạ, đây thủ phạm chính của vụ lây lan nè đó Thiệt phải không? Con tên gì? Em tên Vũ Vũ hả? Cái gì Vũ? Dạ Khánh Vũ Khánh Vũ hả? Dạ Biết lay cho mấy em không? Dạ biết sao mà để lay cho mấy em vậy? Chơi với mấy em bị lay hay sao? Dạ có ngủ, ngủ chung Ngủ chung hả? Dạ. Còn giờ là có còn ngủ chung nữa hết 9 tuổi mà ngủ chung với bé có chút xíu vậy à trời Để lay cho mấy em hết trơn cả thấy không? chạy vậy, mày cách chị nói về em hết giống vậy quá chị <laughs> Rồi giờ thấy đỡ bệnh chưa? Khỏe chưa? Nè, giống con không? Không giống Thấy giống con không? Vài bữa nữa chú cũng để giống vậy luôn Không có giống Không giống biết chết Không biết chết Chưa không chết giống Vậy đó hả? Trời ơi nè Bệnh đó phải không? Dạ, bị kiến ba khoan cắn Bị gì? Bị kiến ba khoan Kiến ba khoan cắn hả? Đây nè Đâu? Trời ơi nè cái lưng cái lưng còn nữa không hết rồi hả nó chỉ có nhiêu đó thôi đó hả dưới bên đây đâu đây, đây chú coi rồi ngủ sao kiến cắn dữ vậy ngủ ngủ, ngủ bị cắn ở, ở đây bệnh viện hay là bị cắn ở chùa ở bệnh viện ở chùa đâu có đâu ủa trời ngủ bệnh viện mà bị kiến cắn dữ vậy cái chùa của mình bên bển đó thầy là nằm ở chỗ nào vậy thầy tại vì nếu mà khi con vận động không kịp á à, con không có gửi vô đây kịp á thì con có thể qua bên chùa để con gửi à, hỗ trợ cho mấy bé về sau để có thể bồi dưỡng à, cái sức khỏe với hồi sức cho mấy bé à, chùa có thể là chùa quan âm ở xã thực hiện huyện trà ôn trà ôn vĩnh long dạ yeah tức là nếu mà ở Cần Thơ này đó thì mình qua cầu Cần Thơ dạ à, vừa xuống cầu mình quẹo phải quẹo phải Trà Ôn tới đó mình đi mình hỏi người ta chắc à, người ta sẽ chỉ à, qua cầu Trà Ôn thì hỏi cái đường xuống xã Tích Thiện xã Tích Thiện dạ à, chùa Quan Âm là ta sẽ chùa Quan Âm dạ cái chùa là chùa nuôi mấy bé mồ côi đúng, không này dạ hiện tại dưới thầy đang nuôi là 20 bé 20 bé dạ. là thầy là người trực tiếp uh, như là coi cái chùa đó luôn đúng rồi. dạ thầy là chủ trì tại chùa đó chùa chủ trì luôn hả dạ cách đây khoảng uh, gần một tuần lễ thì có tiếp nhận thêm một bé nữa yeah. Dạ. uh, ờ, mới sinh mấy ngày uh, bỏ phía trước và đang ờ, đem vào nuôi dạ. đa số là những bé toàn là mồ côi không hay sao này là mồ côi hết dạ. là được uh, bỏ vô chùa thời điểm uh, mấy sinh mấy ngày đó dạ. chỉ có một hai đứa lớn lớn là coi như là được người thân gửi còn tất cả là bé mồ côi hết mấy cô này là ở trong chùa là trực tiếp lo cho mấy bé luôn kiểu như phật tử bảo mẫu bảo mẫu thầy thê dạ à mình mình thuê mấy cô hàng tháng là mình trả tiền trả tiền đi hàng tháng dạ tại vì à, số đông quá mấy thầy không lo sẽ được cái chùa của thầy hiện tại là ngoài thầy ra là còn bao nhiêu người nữa thầy à, chùa có ba ba thầy ba thầy dạ còn lại thì mấy thầy kia đi học thì ờ, sau cái ờ, bữa nay thì ờ, chắc không kịp rồi chắc nếu mà bé xuất viện không kịp thì con sẽ đi qua tới bệnh để con giống hại như con tham quan chùa dạ. để cũng hy vọng là sẽ mọi người sẽ đến trực tiếp nơi chùa dạ thứ nhất là để biết nơi các bé đang sinh sống dạ đúng rồi con cũng muốn biết như vậy điều kiện để thăm được các bé dạ đúng rồi tại chùa thì ngoài các bé đang bệnh ở đây còn ở chùa còn một số bé nữa à để coi các bé sinh hoạt như thế nào bé mà ở đây là thấp nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu tuổi thầy à, bé nhỏ nhất là bé đó đó bé đó đó thầy bé đó trên tay đó dạ thì uh, bé đã gần 5 tháng bé đã 5 tháng, 5 dạ. ừ. còn bé lớn nhất này bé lớn nhất là bé 9 tuổi Ủa, còn cái phần mà diễn phí á thầy là con có nghe nói là được thanh 100% rồi có người nói là được chỉ có 40 60. Dạ. Tức là do mình nhập viện sai tiếng à là nhập viện sai tiếng cho nên á, là mình phải thanh toán viện phí là 40 phần trăm 40 phần trăm bảo hiểm sẽ thanh toán là 60 phần trăm dạ thì lúc làm hồ sơ người cũng nói như thế à, còn riêng à, cái bé 9 tuổi á, nó không có bảo hiểm thì à. phải chịu 100 phần trăm riêng bé 9 tuổi là không bảo hiểm thì phải chịu 100 phần trăm cô chú nói là dưới 6 à, tháng tuổi thì được 100 à, phần trăm dưới 6 tuổi dưới 6 tuổi hả à dưới dạ. trăm phần trăm dưới điều kiện là mình nhập viện đúng tiếng đúng tiếng còn nếu mà sai sai tiếng thì ờ, chị từ, ờ, từ chùa mình đi thẳng lên đây luôn mình không có qua bệnh viện viện à. lên đây được tức là mình phải ghé bệnh viện quyện trước à. xong rồi bệnh viện quyện nó chuyển mình lên đây thì mình khi đó mình mới được miễn phí còn nếu lên đây thì phải trực tiếp vô cấp cứu dạ mình qua khám bệnh vâng, à, nhân đây thì xin à, cảm ơn tất cả mọi người đã có cái tấm lòng à, đến trực tiếp ngay bệnh viện ở đây để thăm các bé và hỗ trợ những phần quà cho các bé và cũng hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ chung tay với thầy để chăm lo cũng như là nuôi các bé lâu dài chứ không phải là một ngày một bữa này thôi bởi vì các bé à, khi à, khỏe rồi thì trở về chùa cũng phải à, sinh hoạt và sau này còn đi học hành trong tương lai nữa cho nên cũng rất mong mọi người để hỗ trợ để cho thầy để chăm lo được 20 bé đang nuôi dưỡng tại máy ấm quan âm dạ, xin chân thành cảm ơn tất cả dạ, dạ, dạ con cảm ơn thầy thứ ba mấy bé sẽ được xuất viện về chùa à, hiện tại thì phước sẽ dẫn uh, ờ, hỗ trợ và sẽ dẫn nhận vận động của mọi người để khi mà về chùa là thầy á, có được một cái phần nào đó để uh, uh, xem như là hồi sức hay là bồi bổ sức khỏe cho mấy bé về sau về lâu dài và viện phí thì uh, chỉ có được uh, khoảng cỡ 40 phần trăm thôi nên không có được như 100 phần trăm như các những cái uh, mọi người đã biết rồi hẹn gặp lại các bạn ở chùa ha bye bye